told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Hello mọi người à, Lâu lắm rồi mới đi ra biển Hôm nay thì à, có dịp đi Phú Quý chơi à, Cho nên đem theo mấy cái cần Coi có, có câu được gì không nha đi thì uh, gặp biển đồng á với lại uh, bây giờ cũng không phải là mùa mực nhưng mà lỡ đi biển mà không mang theo cây cần thì ờ, thấy có lỗi quá ở cái đảo phú quý này á mình nhìn cái um, mấy cái đá mấy cái địa chất nó có vẻ như ở đây là một cái cái ờ, cái cái, núi lửa trồi lên ờ, từ hồi xưa này đây thực vật này nọ nó cũng xanh tốt nước thì trong veo à. tại là khoảng 6 ờ, giờ 6 giờ hơn nha buổi sáng mà nước cũng đang xuống nữa ra là câu ờ, kiểu này dễ móm lắm tầm trưa trưa thì nước nó sẽ lên chưa có khả năng hơn thường thường biển động như vậy mà ở ngoài ờ, khơi bão thì mực nó hay vào khi con mực thì ờ, trước bão hoặc là sau bão khả năng dính mực rất là cao thì những con mực nó, nó thường bão nó sẽ đi vào bờ lúc mà đi trên tàu cao tốc tới đây mọi người sóng cao quá nhiều người bị ói người ta không có quen đi sóng ói quá trời luôn trong một cái khoang tàu của mình mình nghe ói liên tục sợ mình cũng là người chịu sống không có tốt mà nghe mấy người đó ói mình cũng kiểu ám ảnh may là có uống thuốc rồi và đi ngủ giờ là sáng nay em chính thức móm nha mọi người 8 giờ 30 sáng rồi mà chưa có ờ, một cái vết mực nào hết giờ thì uh, đi về ăn sáng xong rồi uh, coi uh, canh nước lên rồi uh, ra quýnh thêm vài đường xem Hello anh em Hiện tại thì à, nước sắp lên nha Mình à, chuẩn bị leo xuống à, Ở đây người ta gọi là Bình hang Hoặc là bãi nhỏ Chỗ này thì khách du lịch người ta tới người ta chụp hình nhiều lắm Có mấy cái chỗ núi non nhìn nó đẹp thì mình đi xuống dưới cái mũi kia mình câu kìa sáng nay đi ăn sáng xong rồi cái uh, quên thay giày luôn thường thường đi là mang cái giày kia giày uh, giày kiểu dạng uh, trekking á nó cũng uh, leo núi được leo nó nó bám đá tốt hơn đi cái giày này uh, chắc phải vẫn vẫn bước hơn chút hồi ờ, cách đây ờ, một hai năm thì mình xuống ờ, mình xuống đây một lần rồi nhưng mà mình không có đi cái đường trên này đi xuống mà mình đi đi men men ngay cái bờ biển đi qua thì có vẻ nó dễ hơn đi men theo biển thì mang cái giày này chắc cũng sợ ướt thùng cột rồi mọi người phải quay lại đi mấy cái gần này cũng ớn mọi người đi nhiều khi uh, đi mình leo xuống được nhiều người người ta hay nhảy nhảy xuống cái uh, đến lúc lên nữa lúc lúc xuống thì nhảy xuống mà cái uh, lúc sau lên thì um, đâu có leo lên được nó bị kẹt ở dưới anh em hay xem clip của mình thì ờ, cũng chắc cũng biết cái cây này cây gì rồi hả? cây ờ, theo quật Outback cây này ờ, đi chinh chiến với mình khắp nơi luôn á thì rất là tiện nha mọi người cứ bỏ trong hộp vậy là sách lên máy bay hay là đi tàu bất cứ đâu rất là gọn mới ném một đường đầu tiên dò đường đã thấy à, mực nó theo vậy các bạn mực nhỏ à. không biết là anh em có thấy không chứ đây là em đang thấy ba con nó vào và tới chân luôn có vẻ như con mồi này nó to quá Rồi. ban ngày ban ngày thì mực nó thấy mình nhát cũng hơi to để em thay con ờ, con nhỏ hơn thôi con mực có tầm ờ, ba ngón tay nè nên là con mồi 2.5 ờ, nó nó nó nó hơi lớn em đang run tay lắm mọi người thì ờ, trước khi đi câu á, thì ờ, dặn ở nhà mua thơm mua đủ thứ để tí nữa về xào mực ăn mà bây giờ câu á <clears throat> giờ đi câu mà không có mực mang về quê lắm đầu tiên nha mọi người nhỏ nhưng mà vui đi à, đi câu cũng đâu có à, đâu có nghĩ là phải dính đâu để rửa cho nó sạch sạch một chút chụp hình cho đẹp mùi uh, yamashita nha mọi người có tí nị ờ. vô dính con thứ hai nha mọi người vui quá trời luôn á